nay là Di Nguyễn ờ, dẫn bạn Minh Lâm qua đây để cho bạn hiểu được cái cảm giác đồ tập đồ Mỹ Đế nó ra làm sao Anh Việt Kiều lần đầu được đi trải nghiệm hàng Mỹ Đế tại Tho quận 9 FST7 dành cho người Việt Nam và dành cho những một lão tướng như Duy Có cơ bắp to, tưởng rằng ngon ăn như thường Nhìn cái đùi bạn này bự bướng anh đó bạn Ngày không, cái đùi nó lùng lùng chứ đùi ghê lắm Anh, tại đâu lên chiều cao đâu Không, lùng lùng ghê lắm vậy Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như mong đợi Khi biết sự thật về máy Mỹ ờ. chúc chúc anh chỉ cho Jim Chúa cho anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Ủa sao hiệp mà cũng khởi động như Đó à, là bí kíp giữ giữ giữ giữ giữ ờ giữ giữ giữ khóc thép với dạo ăn bậy giữ Trời ơi! liên tục mếu máu xin tha trên máy bia nhưng không xong giữ lại giữ hôn hôn hôn giữ giữ gồng lên giữ mày đã bưởi cái kết quá thảm cho anh hai lúa lần đầu chơi đồ mỹ đế thấy bt có tâm chưa À, chào mừng các bạn đến với Thor Stream Center quận 9 à, Đây là màn tái hiện giữa hai lão tướng là Duy Nguyễn với à, Minh Lâm đây, đây là bạn Minh Lâm, nickname mà Lâm Lùng Chứ hôm nay bạn ở nhà bạn ờ, bạn bạn coi thường đồ Mỹ Đế quá không Nên hôm nay là Duy Nguyễn sẽ cho bạn Minh Lâm trải nghiệm với cảm giác tập máy Mỹ Đế và phòng stream THOL Có một điều chắc hẳn là các bạn chưa bao giờ biết chưa bao giờ biết là giữa Di Nguyễn và Minh Lâm chưa từng có một cái buổi tập trung tại phòng Thor Gym wow. từ năm 2017 tới giờ các bạn có để ý không và đây là lần đầu tiên Minh Lâm chào khách thôi thôi thôi mày đứng đó luôn đi no, no, no, mày đứng trong đó luôn đi nãy giờ giới thiệu ngọt như nó ra chơi bộ đồ ê bạn bạn bạn bạn bạn bạn qua đây bạn tập phòng mỹ đế và bạn giữ thể diện cho mình chút xíu đi bạn bạn đổi mình áo nha bạn về nhà bạn muốn mặc áo gì bạn mặc bạn bây giờ bạn chơi áo mẫu mới đi bạn này nha bạn wow. thằng này nó làm chủ mà nó lúa lắm mấy bạn nó xạo xạo thôi chứ phải nó hiền như đâu đừng lòng chết á nói chung à, không có ai mà tin ý như duy đâu các bạn duy biết thằng này nó thích màu vàng nên duy cho nó à, mặc áo vàng mấy em qua phòng nó đi mấy em thấy toàn là vàng khè không phòng nó chơi toàn tông vàng không không không chơi swat bạn biết không tại sao mà không không tập động tác swat hơn tại vì đơn giản là duy cao mà bạn đó bạn thấp quá mà mà mà tập bài swat là không có phối hợp được các bạn hiểu không nên thôi tập bằng cái máy này đi xịn hơn squat nữa nha các bạn rồi vô khởi động ai thôi tám cái rồi ơi là là là nhớ nha FST 7 dành cho lão tướng Di Nguyễn do Di Nguyễn phát minh luôn có lộn phát triển Dành cho người Việt Nam một hai ba Go Vô Ba Ba Đúng chưa? Ủa sao hiệp nào cũng khởi động chứ? Nổi không? Dạ nổi anh Buông luôn cũng được đó anh Buông răng ra Hút răng One, two, three, one Một Hai Ba Mỹ không tăng phút nha các bạn Thấm màu clip á Ah! chúc chúc anh chỉ nha đó là bí kíp một, một hai ba rồi lên quên more cắn ra ôm goodbye à gì thì có lên thể lên được nữa nhưng mà bạn minh lâm thì có thể là chắc là tới đây là ngưỡng rồi các bạn nên thôi bữa nay gì làm PT cho bạn Minh Lâm nha Đây là PT rồi đó Rồi xuống xuống nè được rồi khoe cái máy 130 triệu giờ đủ rồi xuống dưới xuống dưới máy uh, nha bay bạc. fpt 7 này là anh à, anh anh tự phát triển theo à, theo triết lý của anh đúng không dành cho lão tướng như là tụi mình còn bây giờ anh sẽ nói là cái linh hồn của fpt 7 là bây giờ mình sử dụng cái cặp mà slot drive phối hợp để cho nó tăng cường độ nhanh nó tiện dạ. để mình fpt 7 cho nó anh là rất ít mà chơi mà set cao mà trên tạ rời ờ nó nó nó không có phê đó là kinh nghiệm anh thôi nói chung là tại vì nói chung là phòng anh nó nhiều máy mà em phải thông cảm nha nói chung tấn là là vậy đi phòng tao không có tao không làm sao tao làm còn bây giờ á là chúng ta sẽ thực hiện linh hồn FST 7 trên cái máy là PowerArt Red Extension đầu tiên là ốc này nó phải ờ, bằng những ốc này cái ghế này nó phải ra làm sao một xíu nữa nha rồi bây giờ anh sẽ demo nha tập 7 set 7 set liên tục 7 set mỗi set 14 rep mà 7 rep nghiêm túc còn 7 rep là nửa rep hiểu không đó nó, linh hồn là chỗ đó nha nhớ linh hồn chỗ đó mà muốn làm được cái đó chỉ có cái máy này và cái máy bs mới làm được thôi chứ còn mấy cái máy kia thua không cần nặng cái này là chủ yếu là mình nguyên lý đó là mình tập đen chi để mình mình mình mình mình, mình bơm mình bơm á mình bơm cái sợi cơ lên phải có intro cao với điều cao nha để cho nó làm mình giá như là cái bó cơ mình nó bị bung ra khỏi cái sự giới hạn linh hồn của giáo án này của nghệ Fulcan nó nói là vậy đó còn anh phát triển thêm một tầm cao mới phù hợp với thể trạng của người Việt Nam mình và phù hợp với với, với mình ok đó crep hoàn chỉnh đó không nè hai ba bốn năm sáu bảy ok chưa rồi xong rồi về nè một hai ba tức là cái này là cái cơ của em nó phải gồng liên tục luôn nó không có nhả cơ ra phát nào hết á năm sáu gì đó rồi bảy giữ giữ rồi giữ giữ giữ giữ dạ chừng năm sáu giây gì đó ai biết tùy vào cái khả năng chịu đựng của em đúng không nhưng mà nó còn một cái nâng cao nữa đó là khoảng chừng hai ba rep đầu á là anh giữ luôn cái cái full đó giữ lại hòn lại hòn lại hòn lại nó khó hơn không không không bắt buộc rồi cứ tập đi chỉ cho rồi quất một ok rồi xuống đi bây giờ nó đang đầu đừng có giữ nó mỏi đó đó lên lên đùi rồi đó chuẩn bị đi thi olympia nha đó tập bình thường thôi ừ sáu bảy rồi nữa ừ vòng liên tục ừ giữ giữ giữ giữ giữ ờ giữ giữ giữ giữ giữ xong rồi giữ nó rung rung nè rồi vô từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ vô vô từ từ từ từ từ từ từ từ từ vô luôn đi rồi xong xuống đi sao rồi sao rồi đó vũ vũ vài cái đi thôi lên tạ đi ba nít rồi ơi Yeah sao hỏi được anh trùm cuối mà anh phun cây mà tập với em truyền lửa thôi cho anh phun cây mang đùi ngắn đó, cơ nó đỏ lắm bạc này ha mọi người thấy cơ nó kinh chưa đó vô để cứng luôn này không rồi cố lên rồi phải đúng tay nha đó đá tới đây mới chịu ok sáu bảy gồng vô chậm thôi vô từ từ gồng liên tục nha gồng liên tục vô chậm chậm chậm chậm chậm chậm rồi đi ra đã đã dò dài trái cái đùi cơ của em làm kiển hả nhìn cái đùi bạn này bự hơn anh đó bạn nghe không cái đùi nó lùng lùng chứ đùi ghê lắm anh tải đâu lên chiều cao đâu phải ờ, <laughs> lùng lùng ghê lắm giỡn đầu tiên bơm xăng à, bình xăng của bạn này đâu bình xăng của minh lâm đâu lấy bơm đi trời ơi cái này phải mỗi xếp phải có xăng không hồi nó chết luôn á rồi rồi bơm đi còn anh ai mới amino kem à, đây à. đây đây trường hợp mà giữ không được thì cho xuống luôn được không được thoải mái mình mình mình cố gắng theo sức của mình thôi dứt một hai ba bốn năm sáu giữ lại giữ hôn hôn hôn giữ giữ gồng lên giữ thằng này cơ bự làm kiển ông ơi nè phun cây chọt phun cây luôn full cây nha bạn nhìn kìa không mình cơ nhỏ thôi mà mình dai lắm mẹ mẹ mẹ nó nó mới chạm tới sự mỏi bạn này có 7 cái bạn lên bạn lao liệt mình phải 14 cái nha đá cao lên mày ừ vậy ok ra ở đây thôi ừ ừ ừ ừ ừ giữ giữ đâu giữ Nè. Nè bốn sáu bảy tám một chết chút đi rồi nhanh lên ừ gắn đi come on come on come on Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, yêu ba, ba, ba, ba nhẹ nhàng ủa lên con vàng quá tập trung Tôi quên lỗ cái Xin lỗi Giữ là chưa sát nha Đang giữ đó Đang giữ đó ba Hả? Hai không thẳng chân nổi luôn không thẳng chân nó phải lên đây nè à? đó <laughs> vậy rồi áp đi áp áp ừ giữ giữ giữ giữ giữ giữ gái giữ đi giữ giữ cái kiểu mãi á rồi ok xong xong uh, bài tập với cái máy mà led attention chúng ta qua led chord mông đùi sau khá là căng chống đồ đó Rồi do em, bây giờ chúng ta sẽ tập nhóm cơ đối lập là đùi sau với mông nha Bạn máy này bảo đảm giảm mông luôn Cách tập y chang như là Tyson Cũng 7 set liên tiếp 7 8 Rồi 1 2 3 4 5 6 7 bảy giữ giữ lại giữ lại giữ lại giữ trong đây luôn ờ ừ, rồi ok khi nào đuối thả ra một hai ba bốn năm thả <laughs> vô luôn giữ lại giữ lại đuối rồi đuối rồi hết cơm rồi là mốc 13 nha các bạn à, à, à, không vô nổi hả ra ở đây về di nguyễn nè ra ra mấy ơi rồi ra đừng có coi thường tớ trai nha mấy đứa nói không rồi phụ cho Come on! Uh, uh, come on! Yo! Uh, uh, uh, uh. ơi chắc được ba cái à ghê ta vượt, nó vượt qua chính mình rồi đó thấy không cái điều nó là cái gì bạn tập có thầy nó khác đúng không

anh tập vậy cho em có động lực em tập theo chết bà rồi toàn rồi toàn rồi các bạn mày vô chưa nổi mày mày có hấp răng à mới to rồi to rồi ok gắn cho hết mình đi gắn cho hết mình đi Năm,

cái nữa giữ lại luôn giữ lại luôn giữ lại luôn rồi lên từ từ từ từ từ túi buông từ từ từ từ từ từ từ ok rồi à, bây giờ à, chúng ta cùng nhau qua cái bài tập cuối cùng là nhóm bắp chuối à, để kết thúc buổi quay ngày hôm nay thì sau khi nhóm bắp chuối này chúng ta sẽ cùng nhau cardio nhưng mà cardio thì không có quay thì à, tập bình thường thôi không cần ép tới bảy cứ nhón lên giữ lại nhón lên giữ lại thôi à, ok Đó không? nói chung á thì à, tập nhón chừng à, 4 set set từ 12 tới 15 cái nhón bài này rất là dễ nhón lên giữ lại nhón lên giữ lại thôi cái này không phải là linh hồn cấp thứ bảy mà là cái bài tập cuối thôi đó giữ lại ok ok rồi à, bye bye các bạn nha cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video à, khá là hoàn chỉnh về cái phương pháp tập ST7 của Duy Nguyễn phát triển à, phát triển thôi nha các bạn chứ này giáo án gốc là của bên Mỹ Đế rồi Duy Nguyễn chỉ phát triển cho nó phù hợp với thể trạng của người Việt Nam phù hợp với thiết bị Việt Nam và phù hợp với những cái giáo án mà trước đây Duy Nguyễn đã từng chia sẻ các bạn gồm có Bắc OT và Limbo Body thì uh, hôm nay với sự góp mặt của Lão Tướng Minh Lâm chạy từ bên uh, à, Muscle Field Gym Center à, à Để mình Nguyễn Văn Luôn chạy qua đây để uh, trải nghiệm những máy tập Mỹ Đế Mà Minh Lâm chưa bao giờ có một buổi tập trung với Dương Nguyễn uh, chính thức ở bên những phòng gym cao cấp thì có thể là sau này Minh Lâm sẽ tiếp tục qua đây trải nghiệm tiếp những buổi tập khác những cái giáo khác để về, về sau này Minh Lâm training cho cái team của Minh Lâm này nọ các thứ để cho cộng đồng chúng ta cùng nhau phát triển hơn bye bye các bạn các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video bye bye Dương Nguyễn